Chúng ta cùng đến với ví dụ 4 trong cái tính lưỡng tính của anh amino acid kèm nhé. Đề bài như sau. Một mol alpha amino acid X tác dụng vừa hết với một mol HCl thì tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 31,838%. Người ta hỏi chúng ta là công thức cấu tạo của anh X này là gì? À, các em thân mến, đề bài cho chúng ta cái thông tin là alpha amino acid. Vậy thì cái những cái đáp án nào không có phải là alpha thì chúng ta sẽ loại luôn cho thầy đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Đây, ví dụ đáp án B chẳng hạn, phương án B chẳng hạn thì chúng ta phải loại bởi vì nó không phải là alpha. À, vậy thì thế nào là alpha? Nhiều bạn sẽ quên nhé. Nhớ cho thầy alpha là vị trí cái nhóm chức NH2 ở tại carbon số 2. Được chưa nào? Đây, carbon số 1, carbon số 2 đây sẽ là alpha. Được chưa nào? Ví dụ như là cái anh A hay anh C cũng vậy thì nó cũng sẽ là alpha. Hay nói một cách khác đó là gì? Cái nhóm chức COH và nhóm chức NH2 thì cùng liên kết với một carbon thì cái nhóm nh hai thì đang ở vị trí alpha các em nhé. Ở à, ví dụ này cũng không có gì là khó đúng không ạ? Ví dụ số 4. À, đề bài cho chúng ta thông tin đó là hàm lượng clo. Vậy thì hàm lượng là gì? Hàm lượng đây chúng ta hiểu chính là phần trăm về khối lượng các em nhé. Của anh clo là 31,838. Thế bây giờ cái anh alpha aminoxid này theo như tất cả các đáp án ở đây thì nó đều có một COH và một NH2 thì mình có thể đặt cái công thức của nó là gì ạ? X nó sẽ có dạng như sau. X nó có dạng như sau. À đó là H2N CH COH và đây là R. Các em hiểu chưa? Thầy đang mô tả là gì đây là anh vị trí alpha, thế còn đây là cái anh R nó có thể là R có thể là H, nó có thể là gốc hydrocarbon. Thế bây giờ khi cộng với anh à, HCl thì sao? Cộng HCl thì bản thân anh HCl nó thể hiện tính axit đúng không ạ? Nó thể hiện tính axit. Vậy thì nó sẽ tác dụng với cái anh nào đầu nào thể hiện tính bazơ? Anh COH thì không phải rồi. Đúng không? Vậy thì chắc chắn cái anh axit này sẽ tác dụng với lại cái anh NH2 này, cái anh NH2 này thể hiện tính bazơ đúng không nào? Và khi đó cái anh HCl này sẽ cung cấp H cộng cho cái anh nitơ ở trong NH2 thì tôi sẽ được là H3N cộng đúng nào? À tôi sẽ được là gì? H3N cộng đúng không? CHRCOOH e và cộng với gì? Cái anh HCl này mất đi H cộng thì sẽ còn lại là gì nào? Cl trừ. Ngay lập tức Cl trừ này nó sẽ đi luôn vào chỗ cái anh NH3 cộng này. Được chưa? Vậy tôi sẽ viết lại cái muối đây tôi sẽ là gì? H3N CL đúng không các em? Đấy, H3NCl. Đó. Đây. Vậy thì đây chính là cái sản phẩm của chúng ta, chính là cái muối y của chúng ta, đúng không nào? Đây chính là muối y. Còn ban đầu anh này là anh X này. Hàm lượng clo trong cái phân tử cái muối y này nó chỉ có một clo thôi. Vậy các bạn hoàn toàn có thể tính được khối lượng phân tử của anh muối y này, đúng không nào? Vậy thì theo giả thiết là gì? Theo giả thiết chúng ta có được là phần trăm m của anh clo thì sẽ bằng gì nào? À bằng 31,838% đúng không? Và cái con số này chính bằng gì? Chính bằng cái đây. Cụ thể với công thức này thì có một clo tức là sẽ là 1 nhân với lại 35,5 đúng không? Chia cho m lớn của anh y. Đúng ạ? M lớn anh y nhân với lại 100% thì sẽ bằng cái con số giả thiết người ta cho. Thế từ đây thì chúng ta sẽ xác định được m lớn của y rồi. Từ đây tính được cho thầy là m lớn của y. Các bạn bấm máy tính nhé. M lớn của y sẽ bằng 0,31 thầy à, lấy cái số này chia cho 100 thì sẽ là 0,31838. Để sau đó thầy sẽ uh, lấy 35,5 chia cho cái số 0,1 0,31838 này thì sẽ ra MI đúng không ạ? Rồi. Thầy lấy 35,5 chia cho con số này thì nó sẽ bằng là 111,5. Sấp xỉ nhá các em nhé. MI sẽ bằng 111,5 DVC. Và ngay lập tức thì các bạn cũng có thể tính được luôn cái gốc R là gì rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ có hai cách để xác định cái anh X là gì. Bây giờ cách thứ nhất là chúng ta cứ đi xác định R là gì cho thầy đi, đúng không nào? Cách 1 nhé, được chưa nào? Cách 1. Cách một khi mà có MI bằng cái con số mình vừa tính là 111,5 rồi. 111,5. Thế từ đây, à, theo công thức thì nó sẽ chính bằng gì nào? À, sẽ chính bằng R cộng với cái cụm còn lại, những cụm còn lại những gì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Đây là công thức à, H3NCl, CH, những cái thằng này M lớn mình biết. Nó sẽ bằng bao nhiêu? H là 3 đúng không? Cộng N14 cộng với lại anh clo 35,5 cộng CH là 13 cộng COH là 15 à 45 thì sẽ bằng cái con số này là 110,5 R cộng 110,5 Thế và từ đây mình sẽ tính được cho thầy là R bằng bao nhiêu rồi ạ? Dễ dàng thấy là R bằng 1 R bằng 1 thì nó chính là hydro Đúng không các em? Nó chính là hydro Vậy thì chúng ta hãy suy ra anh X là gì ạ? Vậy X là à, Nó chính là đây Mình lắp H vào thôi H2N CH2COOH. Đúng không các em? À, chúng ta cũng có thể dùng cách 2. Cách 2 như thế nào? Thì các bạn à, làm một cách thông minh như sau. Cách số 2. Đó là gì ạ? Các bạn thấy nhá, cái anh x này cộng với HCl thì HCl toàn bộ HCl nó chạy hết về cái anh x này. Thì vậy thì khối lượng phân tử anh y bằng gì? Sẽ bằng mx cộng mhcl đúng không nào? Đó, vậy thì ta sẽ có được là m lớn của anh y sẽ bằng m lớn của anh x cộng với lại M lớn của anh HCl. Tại sao? Bởi vì tỷ lệ mol của các chất trên này nó đều là 11 cả đúng không nào? 11 cả. Chúng ta cộng gộp khối lượng phân tử vào. Thế vậy từ đây mình sẽ tính được ngay cho thầy là M lớn của anh X rồi. M lớn anh X sẽ bằng M lớn anh Y trừ đi M anh này là 36,5. Vậy nó sẽ bằng 111,5 trừ bỏ đi 36,5. Thì tôi sẽ được cái con số là 75. Đúng không nào? Cái con số 75 này rất quen thuộc rồi. Khi học về amino acid thì chúng ta chúng ta chỉ gặp là năm anh chính thôi. Đó là gì? Gly, alavalin, glu và lysin thôi. Cái anh 75 này chính là anh gly. Đúng không? Anh glycine này thì công thức của nó thì hoàn toàn ta viết được nó chính là H2NCH2COH. Các em hiểu chưa? Vậy thì đáp án ở trong ví dụ số 4 này nó chính là đáp án A, kèm nhá.